PSOG giúp Kính chào quý vị Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu sàn OG F VSO f 4 Trong video này gồm những nội dung chính sau đây 1. Hình dáng cơ bản sàn OG VSO 2. Phân biệt vật tư VSO cung cấp và nhà thầu thi công cung cấp 3. Quy trình tháo dỡ sớm, thay thế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 bằng nấm đầu trụ, dầm ô cơ, mặt cắt chữ T, trực sao, mật độ dày, không đổi, chiều cao có thể thay đổi theo yêu cầu chịu tải. Nhờ hệ dầm ô cơ, mật độ dày trực sao, nên có thể xây tường, lên bất kỳ chỗ nào trên sàn, đều có sẵn dầm nữa. Đây là điểm rất thuận lợi trong bố trí kiến trúc. Bê tông thành mỏng, sàn nhẹ, kết cấu tối ưu nên khả năng vượt nhịp và chịu tải lớn. Vật tư cung cấp cho công tác cốt pha của nhà thầu thi công. Một công trình, nhà thầu chỉ cần một bộ cốt pha cho một sàn bao gồm tàng ngang dọc, giáo trống, ván khuôn phẳng dấm biên và nấm đầu trụ. Khi cần tháo cốt pha sớm để luân chuyển, thì bổ sung thêm 1 phần 2 bộ đà giáo để chống bù. Giáo trống, VEZU giữ nguyên, màu đỏ, đà chống bù nhà thầu thi công màu đen. Tháo cốt pha cần tuân thủ đúng quy trình. Thời gian tháo cốt pha ER7, 4 ngày, ER14, 10 ngày, ER28, 14 ngày, quy trình tháo cốt pha, chống bù theo dạng cuốn chiếu, tức tháo đến đâu, chống bù ngay từ đó. Vật tư công tác cốt pha do VGOG giúp cung cấp, bao gồm cuộn thép VEZO phần 1 có tác dụng đỡ và định vị cho phần 2, cuộn thép phần 2, bằng thép có thể thay thế bằng nhựa hoặc bê tông đặc biệt, liên kết cuộn thép, kết hợp đầu chống VEZO. Đầu trên có tán chống chọc thủng bê tông, đầu dưới có cán lồng vào rào chống VEZO. Rào chống VEZO là loại chuyên dụng, liên kết không có chống, không có tán chống chọc thủng bê tông và cán lồng rào chống. Chúng ta cùng xem lướt nhanh qua quy trình thi công sàn ô cờ, FVRO, S4. Quy trình lắp dựng quốc pha, cốt thép và đổ bê tông diễn ra bình thường như các loại sàn ô cờ khác, chỉ có thay đổi về mặt cấu tạo cốt pha của VZO nên việc lắp dựng có phần thay đổi theo. Khuôn tạo ô cờ, VRO, vật liệu bằng thép, có thể sử dụng kim loại khác, nhựa hoặc bê tông đặc biệt, nhưng phần chính tạo ô cờ có thể thay đổi chiều cao để tạo ra nhiều loại sàn khác nhau, cũng có thể sử dụng một lần hoặc tái luân chuyển, sử dụng nhiều lần. Trong thi công sàn ô cờ, FVEZO, F4, điểm cần lưu ý nhất là quy trình, tháo rỡ, luân chuyển và chống bù đá chống đúng lịch trình để tiết kiệm vật tư, thời gian và chi phí cho nhà thầu thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng, giảm tổng mức đầu tư cho chủ đầu tư công trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi để có thông tin chi tiết. Hãy gọi cho chúng tôi theo hotline 094 2368 133 hoặc truy cập website sàn phẳng.top kính chúc quý vị sức khỏe và thành công.